này nhá không ăn nữa không ăn nữa ừ, khốn nạn mất dạy mày mày mày mày đến đây mày ăn ở nhà tao mà mày khốn nạn rồi đó hả cháu chả biết chợ ai khốn nạn như bà đâu mày á à? bây giờ tiền thật của anh hải đem về để bán đi bà cắt tiền thật của anh hải đi bao nhiêu người công nhận em bây giờ nhá, chị xem của bây giờ tao đi mày á đừng mơ mà xu một đồng tao cho mày nhá tao nói cho mày biết trước Biết trước cái gì, bà trả tiền cho cháu đi, trả một trăm triệu, trả... Cái đéo giả, cái đéo giả đồng nào nữa rồi đánh tránh miếng ăn tan cơm mình khốn nản vậy, khốn nản vậy. Mình hết ba mâm cơm đi. Mình mình mình sang. Chả ai sang mình sang chả ai đi. Các tránh liên bảo ai khốn nạn như bà cả đâu. Đấy chị Liên chị có đang nhìn thấy người ừ. ngoài cái con đang thật thà như vậy. Thì sang bên nhà nó ăn cơm nhà nó mở nhà nó luôn đi. Mẹ để mà ba trả tiền đấy cháu về ra ngoài đường tao cho mày ra ngoài kia mà hai lá mà tiêu kìa bất lá bưởi kia mà tiêu kìa bà nói làm không sao không có xu mà đồng đâu mày tưởng đấy giờ bà cứ bán tưởng mày ờ, tao tưởng mày như nào chứ còn mày quá vì tao như này thì mày đừng hòng mà ngoại tao cho mày một đồng một xu Bán trả tiền cho cháu về Đâu có đồng nào mà trả, tao trả nợ mày đồng nào hết Bây giờ tao trả nợ đồng nào rất không quá. Ờ, mày mày không có tiền mà cầm đây mày đưa cho tao mà trả nợ Đấy, bà cháu đấy, như mẹ con đấy, bà xem xem Lấy tiền thật xong rồi nhét cái tiền đấy vào cơm chưa? nào Tao ăn cơm như này mà mày bay mẹ trên kia mày nhìn ra là thái độ của mày như vậy à hả Tốt nhất xéo Đi đi, ra ngoài cháu không xéo, bà trả tiền đây cháu mới, cháu mới đi được Bà bảo con Liên nó, cháu ở đây này, cái Liên để cái Liên nó, nó, nó, nó, nó cho tiền Bà trả tiền đây cho cháu về con gái mà lại, lại mất dạy vậy coi như là bán cơm mà dám hất cái mâm cơm đi đến nó, trả tiền đến đến nó ngải tao nó chưa dám hất tao cơm nó chưa dám hất mà mày mất dạy về đá xanh trần đời nước nam có loại con gái có nhà đến nhà ta ăn rồi tao tưởng là mày là cái người tử tế cái người đức độ như nào ai ngờ bá, là như vậy đó tử tế thì bị bá bá làm gì cháu phải tử tế không tử tế thì bây giờ mày mơ đi mà lấy tiền đi tiền công công ty là tiền của mày cháu để cháu tiền của mày đấy tao đặt tao cầm tiền mày tao đặt cọc đấy mày đưa cho tao ngu thì mày chết mày đưa cho tao mày, bảo xem, bà, xem. mày bảo bá ơi bá bá cầm cái tiền này bá đặt cọc đi xong là bá cháu mình mua xe bây giờ tao đéo mua nó mày tự mua đi cọc tiền mày tao cọc rồi đấy xuống mà lấy tao tưởng mày mày mày ngoan hiền là từ trước nay tao nghe khen mày nhầm đúng là ngoan hiền nhầm sao tiền thật tiền thật của anh hải thì bá để lấy bá cất đi xong rồi bà nhét cái tiền giả vào tiền của Thế con tao có tiền để lấy xe Tôi thích lấy tao làm gì là quyền việc của tao không phải việc của mày 100 triệu của cháu ở đấy cháu trăm của mày ở xuống công ty mà lấy xuống nhà công ty bán ô tô mới lấy bây giờ còn đang tiền, là tiền của thằng hải tiền thật tiền giả không quan trọng là của con tao nó mang về bây giờ tao làm gì tao tiêu hay tao đốt đi hay tao làm gì cả mẹ tao còn tiền mày xuống công ty mà lấy có vậy thôi nhưng bây giờ cháu có tiền đâu cháu lấy xe không có sang xin cái liên này cho mày thấy cái liên này tốt sang cái liên này cho bây giờ tao trả cho mày đồng nào nữa kể cả cái tiền ăn 15 triệu tao đéo cho mày đồng nào nữa mày nằm đấy đừng đấy mà mơ giờ tao cho mày ra tay không về tay không luôn Vậy bây giờ bao nhiêu người công nhận là mà là bá là đúng là tiền thật anh Hải. Mà không phải ai công nhận cơ mà. Bây giờ tao bảo là tao công nhận rồi. Thì... Tao cầm tiền của thằng Hải thật rồi. Vậy đúng vậy à bá. Đúng thật đấy mày làm gì nào? Thôi bá ơi. Tao biết ngay là mày là cháu hôn lẹo. Cháu xuống để Bây cháu mày, lấy mày... lại tiền trăm triệu của cháu đi bá. Mày thấy tôi nói có tiền gái là mắt mà mặt mày tươi lớn ra bắt đầu mày lại bá bá cháu xin lỗi bá cháu. Cháu biết sai rồi. Bá không mày hiểu ý của cháu cả. Bây giờ trăm triệu của cháu rồi đây cháu sốt ruột chứ bá là bá là bá phải nhảy tao chẳng mất đồng nào nên tao cứ ngồi tao ăn cơm đấy mày khốn nạn mày hết mâm công của tao đi rồi bây giờ mày cần mơ đừng bao giờ tao cho mày tiền nữa bây giờ mày thầy nói có tiền là tao tấn tấn ra sao bắt đầu là bán bán lại bán cấp tiền của anh hải như vậy tao thích thì tao cắt mày hỏi tao làm gì mày tao làm gì cả đấy mà cắt thì bà phải nói với cháu để cháu biết bà lấy xe nói với mày cho mày ăn trộm mà thái độ của mày như này kiểu này là mày dễ ăn trộm lắm cháu ăn trộm cái gì bà biết bà bà mày, ờ, mày tử tế với tao một thời gian xong là để mình lừa mình lấy tiền trả được bây Sao giờ bà mày không hiểu ba cháu gì vậy bà tao chả hiểu bây giờ tao chả hiểu tao hiểu cái mâm cơm này này mày hát cái mâm cơm này là chả có đâu mà hiểu mày nữa cái mâm cơm tí cháu lại nấu cái bà đồ ngon hơn bà không phải lo tao Sao không bà nấu ăn cái món canh cái kiểu mày vừa đánh vừa xa vậy mày hất của tao đi xong bây giờ mày lại nịnh tao mày bảo tao mua đồ ngon cho tao ăn tao chả thèm nó đút mồm tao tao nhổ ra tao chả cần ăn nữa bây giờ có tiền thật bà không muốn mua xe thì bà nói không muốn mua xe ngay từ đầu đi không làm bây nào giờ mà, không tránh nào mà coi như là Ờ, mày mà má mở két đi má mở két cho cháu xem tiền tao mà mở két tao tao mà giải tao mở két tao cho mày nhìn thấy mở ừ, ừ, số thì chắc cháu là trộm của tao trộm của bá đâu mà không bây à. giờ mà trăm triệu của cháu dưới đấy bá nếu của bá bão sốt ruột chứ bây giờ tiền năm mấy trăm triệu cháu chạy vậy làm sao mà được cách nào bây giờ nó mới lòi cái mặt ra coi như là à, bá ơi bá bá mở két cho cháu xem tiền không xem tiền tiền nó là cái đồng tiền gì mà xem cứ đòi ờ, tao mở két cũng vậy cứ nghe ròm ròm ngó ngó nhằm ờ, để biết ờ, mã số này mà ăn cắp ăn trộm gì thôi thôi thôi từ nay trở đi đừng bà cắt tiền thật là bá ta cắt thật đấy chứ chẳng cắt thật à thôi bà ơi cháu xin lỗi bá nhé thôi thôi cô ạ à, cô đừng có đạo đức giả ơi khổ lắm thôi bà không hiểu gì cháu không tí mâm cơm này cháu mua đồ ăn ngon cho bà nhé